rất là hoành tráng mọi thứ rất là hoành tráng một cái shop nó dài không thể nào tưởng tượng được hết rất là cực tốn rất là nhiều công sức của mọi người nó tốn đến một tỷ đồng hơn một trăm người trong một trăm giờ có một shot chung con hẹn đó cái câu đầu tiên dễ thương nghe không xong là bây giờ phải làm sao một đứa một nít á nó có chạy lợi nè cái chạy lợi chuyện đầu tiên nó đá banh cái bóp thật sự ra mà nói thì thành có cái ý tưởng về one shot để mở đầu phim thành ờ, luôn muốn làm một cái gì đó nó mới lạ và nó đặc biệt tại vì nếu mình làm phim mà mình có cơ hội mình nên làm những cái nó hơi khó mà không phải ai cũng có thể làm được để ờ, khán giả họ xem được những cái điều thú vị hơn thì ờ, đó là ý tưởng thôi còn thực hiện nó như thế nào lại tùy thuộc vào cái người cộng tác với mình may mắn là mình có một ekip diễn viên quá giỏi với lại một người DOP xuất sắc Diệp Thúy Vinh là một cái người đã rất là thích thú với những gì Thành đề nghị và anh ta đã đẻ ra một cái shot mà nó dài ngoài cái mong đợi của Trấn Thành cái bối cảnh rất là đẹp nha nói chung là không thể nào tưởng tượng được ở đây mọi thứ nó đều xuất sắc cái cú máy này là phải tập mấy ngày một ngày set up một ngày tập và một ngày quay khó nhất đó là cái sự phối hợp của mọi người với nhau nên là mọi người phải phối hợp một cách tập trung một cách tuyệt đối trong cả trăm người đó mà chỉ được một người chật chút xíu thôi là sẽ phải quay lại từ đầu đó, là thiệt á ừ. tưởng tượng mày đời nó sao thì nó y vậy tập được tiếng hai tiếng cái mưa mọi người <laughs> phải tập dưới mưa chứ không tập dưới mưa là ngày mai không quay được trời làm cái cảnh đó mọi người cũng crazy vậy khi mà quay á, là phải tới từ 4 giờ sáng là từ cái đầu cầu Nguyễn Văn Cừ có cái cần cẩu nó câu cái máy xuống với cái chân cầu vừa xuống tới chân cầu phải có một ông ba lên tháo liền cho kịp thời xong rồi chạy xe điện á chạy cái xe đó mà phải chạy khéo nha tại vì cái sai cái là nó té mà muốn vô được cái nơi mà em và một số anh chị diễn viên nữa đang đóng đó, thì nó trải qua rất là nhiều khâu chưa kịp tới mình nữa là đã cắt quay mo quay lại cái gì mà làm hoài quay hoài nhưng mà sao sao nó không được khó nhất đó là làm việc với đứa nít quý vị biết là thằng tuấn nó chạy mấy chục lần một chỉ sợ là nó quá mệt nó không thể đáp ứng được tiếp thôi con chạy rất là nhiều lần ra con rất mệt con sợ con quay ống được xong có phải làm lại hoài á mọi người cũng mệt nhưng mà công nhận tụi nó quá dễ thương nó cực kỳ đáng yêu nó còn có mệt không dạ có mà còn tiếp tục được không dạ được không thể nào tưởng tượng được hết má vào quay phim là má là theo trường phái là phải tin tôi mới làm má phải rất là tập trung phải nói là để đời hãnh diện thì cũng may mắn là cái cuốn quay mà mình lấy được thì mình hài lòng tất cả mọi thứ Mấy anh chị có sống ở hẻm chưa? Bất cứ con hẻm nào của Sài Gòn cũng chứa đựng dạng điều kỳ thú trong đó Mà hẻm tôi vui nhất nha ở đây bà con chòm sớm ai cũng yêu thương nhau coi nhau như anh em ruột thịt trong gia đình vậy đó nói thiệt đó ngày này cũng nhậu là sao vậy hả à? cặp đấu hạnh phúc đó là ba má của con này nè thằng tuấn đích bự đó là bạn chí cốt con út nhà tôi con bù tọ con nít sớm đầu động mà nó quậy sanh bệnh nhìn mặt nó đi đó nó đụng ta mà nó còn nhìn nữa kìa đó thấy không đó đụng nữa đó thấy nó chạy mà tôi sanh hận đó. Chắc nó nghĩ trong sớm ai cũng rảnh như nó <laughs> Đời đâu có vậy con Đây Con ruột chị hai tôi Chúa tể mâu giới bất động sản bình lợi Wow Amazing